khoe số ô lâm buồn giặc tì lồn lâm buồn giặc tì lồn lâm buồn giặc tì lồn ở mô mô khoe số ô lâm buồn giặc tì lồn trên sáng đôi door. buồn buồn buồn jangtiro lambon jangtiro lambon jangtiro mo mo kai ye o lambon jangtiro resang do pak na na mo mo kai mat o lambon jangtiro lambon jangtiro lambon jangtiro thời gian tốt mang đà nào màu nóng quên ác đà nào lắm buồn chẳng tì đồ lắm buồn chẳng tì đồ